alo xin chào tất cả mọi người à, mình là thanh duy 36 hôm nay mình quay lại và hướng dẫn cho các bạn cách cài cái Island electric b8 2.6.3 ok mình bắt đầu luôn nhé đầu tiên để cài cái phần mềm này thì các bạn có thể à, phải tắt cái phần mềm diệt virus đi ở đây mình đang xài avas ok tắt nó lên nha yes rồi đặt nó xuống rồi sau đấy bạn phải tắt cái uh, user ok bạn phải vào control panel user control user accounts ok change user account control settings never modify các bạn kéo cái thanh này xuống ok close à, quay lại cái thêm một cài đặt cái sụt này mình sẽ gửi cho các bạn các bạn à, có thể chạy với quyền admin ok next accept the terms in the license agreement next nhớ chọn millimet nha rồi các cái thư mục này nếu mà không có gì đổi thì các bạn đi còn nếu các bạn hai cài hai phiên bản này một máy thì nhớ thay đổi cái đường dẫn này ok không có gì khác next rồi install rồi tại vì mình đã cài rồi cho nên là nó rất là nhanh trong quá trình cài đặt đó, nó implant nó hiển thị cho mình các cái uh, nổi bật của cái phần implant này ví dụ như là các cái phần mình coi đây hoặc là mình có thể xem cái phần highlight của version 2.6 hoặc là mình có thể tham gia cái trang web mà uh, à, implant người ta hướng dẫn các kinh nghiệm cho vẽ thì mình có thể click vào đây để xem nha ok sau khi các bạn cài đặt xong là finish rồi bây giờ tới cái giai đoạn quan trọng trong cái link mà mình gửi cho các bạn nó sẽ có cái thường crack ok đầu tiên mình sẽ chạy cái file hspo là trước nhớ là chạy admin nha ok tại vì mình đã cài rồi nên mình uh, repair nó luôn next à, các bạn chờ một tí Thank you ok sau khi mà cài xong á nó sẽ có cái tiếng báo cái license và sau tiếp tục bạn sẽ chạy cái file rin download này xuống với cái quyền admin luôn chờ thử cho nó chạy đây các bạn sẽ thấy cái driver nó cài thành công cái cái driver này rất quan trọng nó sẽ mô phỏng cái h cái h log key khi các bạn mua bản quyền thì uh, à, Itland sẽ cung cấp cho bạn một cái UPK nó gọi là cái h log key còn khi mà mình sử dụng như thế này á, thì nó phải tạo ra một cái hard key ảo cho nên cái việc này rất là quan trọng ok bước tiếp theo và cuối cùng là mình copy cái cái này version là OC program files uh, itland platform Cuban ờ, system free pin ok pack nó vào đây đè nó lên luôn rồi xong sau khi xong vậy các bạn cần phải khởi, động lại máy ờ, để ip lên nó hoàn chỉnh quá trình cài đặt ở đây mình đã vừa cài xong rồi mình mở lên luôn sau khi các bạn cài xong thì bạn khởi động lần đầu tiên nó sẽ tốn ờ, nhiều thời gian hơn tại vì nó phải khởi tạo các cái file hệ thống các bạn ờ, chờ một tí xíu ok cái link này mình đau của một cái trang cho nên là mình sẽ sửa lại cái cái sụt mà mình gửi cho các bạn ok ở đây các bạn thấy mình bắt được xong thì nó có các bạn professional một số các bạn dưới đây có cả như này, ok mình start with professional nhé các bạn có thể chờ hơi lâu tùy vào cấu hình của các bạn máy của mình thì nó hơi chậm cho dù đã thay SSD rồi ok các bạn chú ý đây mình chọn expert nhé các bạn có thể chọn ờ, do not show this download again còn không thì cứ để đây ok rồi vậy là xong close à, một số cái phiên bản khác các bạn cài ở 2.4 và 2.5 thì nó bị một số cái tình trạng sâu thứ nhất là à, các bạn chạy cái phần này lên cái phần ít lên lên thì nó hay bị lỗi thứ nhất là khi mình insert cái symbol thì nó sẽ không có cái description như thế này à, ở đây là không có cái lỗi này nhá rồi ok mình chọn thử một cái rồi đặt tên không vấn đề gì ở đây mình đã tạo ra sẵn một cái project cho các bạn mình đã vẽ uh, sơ bộ à, ở bản 2.6 có nhiều rất là nhiều thay đổi ví dụ bạn có thể đổi được cái màu màu dây này rất là đơn giản à, không có lỗi lầm gì ở đây hết rồi một cái trường hợp nữa các bạn hay bị lỗi đó là nó bị lắp nhưng mà cái bản này của mình máy mình cấu hình cũng khá yếu mà nó chạy không vấn đề gì hết cái tiếp theo nữa mà nó không có lỗi ở đây đó là cái phần khi mà mình tạo cái project mới ở đây mình tạo project mới cho các bạn xem luôn mình chọn cái template ok IEC rồi đặt tên project à, có thể ờ, tạo cái ngày cái ngày ngày tạo dự án hoặc là người tạo ở đây các bạn có thể uh, thay đổi thêm tên của bạn mình bắt mình là thanh di ba sáu ok chờ một tí xíu nó sẽ lót cái dạng mới lên rồi lót cái ờ, project lên hơi lâu một tí ok các bạn điền các cái thông tin của dự án vào đây các cái uh, structure của dự án ok giả sử như hoàn thành rồi à, không có vấn đề gì á mình sẽ tạo một cái uh, uh, schematic single line ok các bạn có thể đặt cái uh, description cho nó nhé rồi các bạn có thể tạo một cái uh, trang mới để tạo đi live direction ví dụ như là motor control panel một chẳng hạn rồi ok không có vấn đề gì nhé các bạn yên tâm mà xài rồi ok cảm ơn các bạn